Xin chào các bạn! Học văn chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài học đánh vần và ghép vần với chữ cờ nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chắc chắn là các bạn vẫn nhớ chữ cờ của chúng ta được viết như thế nào đúng không? Trên màn hình của chị bây giờ chính là hình ảnh của chữ cờ đó. Bây giờ, các bạn hãy cùng đọc theo chị nhé. Co Co Co Sau khi đã nhớ lại về hình ảnh và cách đọc chữ co thì chúng mình sẽ chuyển qua phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay chính là tập đánh vần và ghép vần. Đầu tiên, chị có chữ cờ ghép với chữ A, chúng ta sẽ đánh vần như sau. Cờ A ca Cờ A ca Cờ A ca Tiếp theo, chữ cờ khi ghép với chữ O sẽ được đánh vần là cờ o co cờ o co cờ o co chữ cờ khi ghép với chữ ô sẽ được đánh vần như sau cờ ô cô cờ ô cô cờ ô cô Tiếp tục, khi chị có chữ cờ mà ghép với chữ ơ sẽ được đánh vần là cờ ơ cơ. Cờ ơ cơ. Cờ ơ cơ. Chữ cờ khi ghép với chữ u sẽ được đánh vần là cờ u cu cờ u cu cờ u cu chữ cờ khi ghép với chữ ư sẽ được đánh vần là cờ ư cư cờ ư cư cờ ư cư Sau khi đã cùng nhau học xong cách đánh vần và ghép vần thì chúng mình sẽ chuyển qua phần luyện tập nhé. Bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình và cùng đọc theo chị theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu đọc cùng chị nào. Cờ A Ca Cờ A Ca Huyền Cà Cờ A Ca Sắc Cá Cờ A Ca Hỏi Cả Cờ A Ca Ngã Cả cờ a ca nặng cạ cờ o co cờ o co huyền cò cờ o co sắc có cờ o co hỏi cỏ cờ o co ngã cõ cờ o co nặng cọ cờ ô cô cờ ô cô huyền cổ cờ ô cô sắc cố Cờ ô cô hỏi cổ Cờ ô cô ngã cỗ Cờ ô cô nặng cộ Cờ ơ cơ Cờ ơ cơ huyền cờ cờ ơ cơ sắc cớ cờ ơ cơ hỏi cỡ cờ ơ cơ ngã cỡ cờ ơ cơ nặng cọ cờ u cu cờ u cu huyền cù cờ u cu sắc cú cờ u cu hỏi củ cờ u cu ngã cũ cờ u cờ ư cư huyền cừ cờ ư cư sắc cứ cờ ư cư hỏi cử cờ ư cư ngã cữ cờ ư cư nặng cự Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần thứ hai của bài tập ngày hôm nay rồi đó. Các bạn đã có thể đánh vần và ghép vần với chữ cò chưa nào? Hãy theo dõi lại bài học ngày hôm nay thật nhiều lần để có thể đánh vần và ghép vần với chữ cờ một cách thành thạo hơn nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.